mà bọn em đã làm cái miếng dán cảm ứng vào bên trong mặt nai một lát nữa khi mà cứ nai lên thì máy nó sẽ báo để cho các bác biết còn nếu như không có nai thì máy nó sẽ không báo còn đây đây là cái nón cái nón mà bọn em đã làm cái máy quét báo dung vào bên trong nón này rồi nón rất đẹp và rất thời trang đúng không ạ cái nón này thì khi mà vào sòng sới chơi á các bác không phải làm gì cả mình chỉ việc đội nón lên trên đầu thôi các bác chơi hột bầu cua của mình cũng được một hột của người ta cũng được sau đây thì em xin test thử một vài tiếng để cho bác cảm nhận được cùng em về cái độ chính xác của cái bộ đồ chơi nón quét bầu cua và rung không tang này đây cái nón này thì em sẽ đội lên trên đầu để em cảm nhận cái độ rung của nó và sẽ báo lại với các bác để cho các bác biết máy không rung không rung ở đây chắc chắn là sẽ không có nai các bác nhé không có nai được chưa ạ máy lại tiếp tục không dung này không dung mình lại không có nai tiếp này không có nai luôn máy dung rồi các bác này dung ở đây là có nai chắc chắn là sẽ có nai nhé các bác nhá có nai chính xác chưa ạ máy lại tiếp tục không dung không dung mình lại không có nai rồi đây không có nai máy dung này các bác này dung ở đây là còn nai nhé các bác nhé đây hẳn hai like luôn chính xác chưa ạ máy không dung này không dung mình lại tiếp tục không còn nai không còn nai được chưa ạ vừa rồi thì em cũng đã test thử cho các bác được 4 năm tiếng và các bác thấy độ chính xác của nó sao ạ em thì em không dám khẳng định về cái độ chính xác của nó mà em muốn các bác tự mình đến cơ sở em hoặc các bác sở hữu cái bộ đồ chơi nón quét báo dung không tang này nón quét báo dung bầu cua không tang này các bác sẽ tự cảm nhận